Xin chào tất cả anh em Hiện nay ờ, trên thị trường ờ, mua bán những cái thiết bị những cái đồ chơi ờ, tài xỉu hay còn xỉu ngầu xuất hiện những cái máy phân âm của tài xỉu Thế nên trong thời gian vừa qua tại sao những anh em nào đi làm cái là bị thua rất là nhiều thua chính lý do là do cái máy phân âm đó bây giờ hầu như tay con ai đi chơi cũng mang theo một cái máy phân âm khi sử dụng cái máy phân âm đó thì sẽ bắt được cái ờ, nhịp rung khi hột nó rơi xuống dĩa qua đó sẽ báo về máy sẽ biết được khi có mặt nhất nhị tam và tứ ngũ lục nổi lên đấy là một cái lợi thế dành cho những anh em nào đi làm tay con nhưng mà ngược lại thì những anh em nào làm cái thì rất là thiệt bởi vì sao bây giờ đi chơi thì chúng ta muốn có người chơi thì tất nhiên phải có cái như cái ai cũng ờ, thua thì lấy tay con lấy đã ai mà mà đi lắc đấy là một cái điều hiển nhiên thì hôm nay cái clip này tôi muốn chia sẻ với lại ờ, những anh em nào làm cái về cái cách sử dụng một cái bộ hột khi lắc chúng ta có thể lắc hột theo ý của mình ví dụ như là muốn giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc chén đi rất là đơn giản đấy chính là chúng ta sử dụng cái bộ hột tài xỉu nhẹ này về bộ hột tài xỉu nhẹ này thì hoàn toàn không tang trên đây nó là cái ly nước muối nó đã được tôi ngâm qua nước muối đây hột thì nổi hoàn toàn bình thường khi chúng ta sử dụng cái bộ hột tay xỉu nhẹ này chúng ta không cần phải lắc mạnh tay lắc nhẹ thôi thì sẽ đi theo ý của chúng ta đây nó là một cái cách chơi tài xỉu một cái mẹo đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả áp dụng cho những anh em nào làm cái bây giờ tôi sẽ test thử qua phần ờ, cục hít cũng như là dọi đèn cho anh em xem khi chúng ta lắc bình thường thì nó sẽ đi theo tỷ lệ và chiều hướng là như chén đua 5 năm chén tài chén xỉu còn nếu như chúng ta muốn giữ hột vẫn có thể giữ được và tỷ lệ lên bão của nó cũng khá là cao khi anh em vào chơi chỉ cần đưa được một bộ hột vào thôi và lắc theo cái hướng dẫn của tôi thì anh em yên tâm hoàn toàn là không bao giờ sợ thua đây là về phần ờ, thử nước muối tôi đã thử qua và bây giờ tôi sẽ tiến hành thử bằng ờ, cục hít còn gọi là 500 cả nắp chén dĩa luôn anh em nhìn này. hoàn toàn bình thường không dính không hít gì cả tại sao tôi gọi là hột tài xỉu nhẹ bởi vì khi lắc chúng ta không cần phải lắc mạnh tay lắc nhẹ tay thôi là hột nó đã đi rồi bây giờ tôi sẽ thử qua đèn à, lát dọi đèn cho anh em xem hột thì hoàn toàn trong bình thường Đó. nắp cũng thế đây là nắp cái nắp cống cuộn được tôi ờ, cắt ra dĩa thì cũng dĩa bình thường đây dĩa này là tôi mua ở siêu thị này. của cái gì này tôi chả biết biết made in Việt Nam này đó tất cả là những cái đồ hoàn toàn bình thường không tang 100%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 hai chén tài ba chén tài bốn chén tài năm chén tài bây giờ lên ờ, một chén ờ, lên chén xỉu à, nó là bão nhị đây là tôi đang giữ tài bây giờ tôi sẽ tiếp tục tôi giữ xỉu Rồi, một chén xỉu hai chén xỉu vẫn là xỉu số 10 nhé ba chén xỉu một một hai xỉu bốn một ba sáu xỉu số 10 tiếp hai ba năm vẫn là xỉu 10 một một hai xỉu số 4 đó, 123 tập thể dục vẫn là xỉu ờ, xỉu số 6 hột thì vẫn quay tròn trên dĩa nhé 234 xỉu số 9 này đó, bây giờ lên bão lục anh em nhìn này hai chén bão liền trước thì bão à, nhị bây giờ bão lục đấy là khi chúng ta lắc giữ hột còn bây giờ muốn như lắc cho chén nó đi chén tài chén xỉu thì đơn giản thôi đó hột vẫn quay tròn này anh em nhé vẫn quay chị hồng chiếc dĩa xỉu số 8 này chén trước nó là bão lục bây giờ nó xuống xỉu xỉu số 8 luôn 145 xỉu này. xỉu ờ, số 10 đúng không ạ bây giờ bão nhất anh em nhé bây giờ qua tài tài số 11 236 vậy số xỉu số 5 122 giờ nó dừng một chân xỉu xỉu số 6 tôi sẽ lắp qua tài đó 2 và rồi. giờ lại xuống xỉu số 10 luôn tôi đưa qua tài 346 đưa số xỉu